Anh cảm ơn Huy Bản Nãy giờ có một mình nằm luôn Huy Bản ơi Only du luôn Ráng lên nhanh Sắp đôi tứ đỏ rồi Thích tứ đỏ giờ không thích tứ tráng nữa Anh cảnh hiếu Hấp sắp đôi Yeah Hấp sắp đôi anh ơi Thôi thích thích tứ thôi Còn khó vậy nữa Nó cả hai đi anh Chơi vậy khó lắm Có ai hấp chảnh không mọi người ơi Trời ơi Em sóc một một cũng chữ như lòn hai hai cũng chữ bệt cũng chữ cọc con này chắc tự sóc tự quánh luôn quá hớp chảnh tiếp nè huy bảnh ơi gom lại được một một con không anh bẻ nè khổ thân em trời ơi không gặp con nó không không cái cầu nào ông cũng chữ hết á anh em gầu ổng luôn á uhm. thôi lên em ok để em canh à, ờ, xạo quá à, mấy like luôn á cặp con <laughs> giờ mới chửi được câu mà nghe thấy ớn không chứ muốn chửi mấy câu <laughs> cây sao nha anh phi bệnh trời ơi tính hô lẻ mà hàng hàng như chó luôn không dám hô hàng quá ta ba đỏ không anh ơi hấp lẻ hấp lẻ lẻ mọi người ơi hàng quá <laughs> giờ làm sao cho bớt hàng đây anh chán quá à. được xạo không tặng nên dám chửi nhiều đâu xạo nha nãy tôi thấy tôi like bạn nào cũng cũng chửi nha <laughs> trời nghe thấy thương vợ không tặng không dám chửi nhiều à <laughs> cưng vậy trời chẳng luôn mọi người sắp đôi mọi người lại tài chết rồi hòa vị không anh hòa vị ha còn ai ủng hộ gian hàng em uh, cuối like uh, ờ, like cuối không mọi người bây giờ có mình anh huy bảnh luôn anh anh là cặp con người cặp mẹ là ai anh cảm ơn cu tít 91 nha cảm ơn anh lẽ luôn hả anh huy bạn ok đây chắc anh bảnh nhất rồi quá hấp lẽ luôn tình yêu ơi lẽ lẽ lẽ lẽ xỉu bú bú bú ấy con thứ hai đúng anh ẩm một cái bò uốn uốn cái con thứ hai <laughs> trời ơi lai cuối chia tay rồi mai em về lô tô rồi mọi người mai em về lô tô rồi lẻ đi anh huy bảnh lẻ ok phải chăng em đã yêu cảm ơn hậu hậu good job luôn trời ngày hôm nay không kiếm nổi cái đu luôn ta bớt dữ ta trời ơi tứ bà già nó tứ tự nhiên binh lẻ năm mờ vậy trời ơi anh kêu em cho em anh cho em 300 k mà tự nhiên anh binh năm mờ có ai lo tứ không mọi người ơi tứ xỉu cho kêu kêu 300 k đến năm mờ Cảm ơn bác, cảm ơn Huy bạn Mừng quá, vẫn còn Ý rồi Đa tạ anh Lâm sáu ba năm Em cảm ơn anh, cảm ơn sóc vàng ạ Trời ơi, nguyên ngày hôm nay không like nào mà Dậy luôn Đa tạ anh rất nhiều luôn Anh mê tứ hả anh Lẽ tài ba đỏ đúng sách Đi lẻ không anh? Để tài chứ Ôi anh đừng đánh màu nữa quý bản Năn nỉ anh luôn Đừng có quýnh tứ màu nữa được không Cho em dễ kiếm bò cái Lui cái like cuối rồi Nha <laughs> Cảm ơn anh Lâm năm, Em rất cảm ơn anh luôn á anh Lâm à Nay like nào cũng bớt luôn Chưa quà to chưa có luôn xin bò thôi hết like thôi chửi nốt like cuối đi rồi rồi rồi mai em về lô tô là không có cho chữ đâu nè chẳng sắp đôi nè em cảm ơn lương cu trời đất ơi chẳng dẫn một một rồi tình yêu ơi đau lòng quá cay cay lâm anh bẻ hay sao lâm Trời anh húp luôn hả? Khét lẹt vậy anh Anh Hù một cái liền Kiếm cái lều leo leo lèo leo không anh? Anh mà lên là ba ngày nay anh anh ờ, quét màn nhện cái lều leo leo giùm em luôn á Chưa có luôn Ba đỏ mọi người Chuẩn cầu 1, 2, 1, 2, 1, 2 Hấp anh Huy Bản ơi Lấy lợi, lấy lợi Lấy lợi Chớ là lâm bẻ hả ta Phải chăng em đã yêu ngay cái trái